nếu chúng ta có xem những đoạn video clip trên mạng thì cũng có thể thấy rằng nếu doanh nhân Nguyễn Phương Hằng là người rất quyết liệt và rất máu lửa trong cuộc chiến này thì hình ảnh của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng có phần điềm đạm, điềm tĩnh và lặng lẽ thu thập những câu chuyện ở phía sau đó để hỗ trợ cho người vợ của mình. Và có lẽ đầu tiên à, xin mời MC Kim Linh đã có một câu hỏi chuẩn bị sẵn cho doanh nhân Huỳnh Uy Dũng. Vâng, và theo tôi được biết ở tịnh độ thì ông không có nhiều thời gian trên facebook thì ông lại khá kính tiếng à, nhưng mà cả hai người đều có chung một câu chuyện à, ông thì điềm đạm thầm lặng tìm hiểu còn cô thì đấu tranh và tất cả mọi người thì chưa có dịp được nghe ông chia sẻ nhiều và hôm nay thì chắc có lẽ là một ngày đặc biệt và thích hợp để tất cả mọi người cần một chuỗi sự việc được sâu lại ông có thể chia sẻ à thì uh, à, trả lời thì kính thưa quý cô chú à, quý anh chị đang xem cái chương trình mà hôm nay là cái ngày quốc tế phụ nữ là ngày 8 tháng 3 vì sao thưa cô chú vì nãy tôi thấy là không phải là các bạn trẻ không còn có những cô gì rất là lớn tuổi à, đáng tuổi gì tuổi mẹ của chúng tôi à, nên à, trước tiên là nhân ngày 8 tháng 3 tôi xin chúc tất cả đặc biệt là phụ nữ có một ngày hạnh phúc vui vẻ và luôn là coi như là xứng đáng là một người phụ nữ Việt Nam kiên cường có khi cũng bất khuất và những cái gì đàn ông làm được à, thì tôi thấy ở phụ riêng đặc biệt phụ nữ Việt Nam thì đều làm được có những đấng mày rau làm và đặc biệt có những điều mà mà phụ nữ làm được mà chúng tôi làm không được đó là cái đó là chúng tôi chịu thua đó là sinh con đó là một cái giá trị vốn quý của phụ nữ là chúng tôi không có thể sanh con được giống như phụ nữ à, nên là chúng tôi à, ráng cố gắng sẽ là đàn ông là trụ cột à, của gia đình mà cũng gánh vác công việc nhiều hơn cho gia đình mình cho vợ mình đó là cái điều giống như một bổn phận trách nhiệm của người đàn ông và dạ. để tiếp tục cái chương trình thì nãy tôi ngồi dưới thì nghe rất là nhiều câu chuyện À, của các bạn đang xem à, hội thì tôi cũng xin nói một điều như thế chắc tôi cũng giống như các bạn ở đây khi xem cái clip mà đã tung lên trên mạng về cái công việc chữa bệnh của võ hoàng yên thì chắc chúng ta bị qua mắt ngay và chỉ có một câu thốt lên nếu như thế này thì đây là chắc là bậc thần y hay là những vị thánh đó là cái câu đầu tiên mà tôi tin chắc rằng kể cả cũng không trách cho các cơ quan truyền thông tại truyền thông thì có những cái mà để làm cho chúng ta phải rút kinh nghiệm có những cái mắt để chúng ta thấy tai chúng ta nghe nhưng mà chưa chắc là thật đó là cái điều mà chúng ta phải rút kinh nghiệm thì tôi cũng vậy vào ngày 27 tháng 7 năm 2019 là ngày đó là vợ dỗ của mẹ tôi thì tình cờ là đài truyền hình của Bình Dương mượn cái địa điểm tại Đại Nam để cho Võ Hoàng Yên chữa bệnh và nói với tôi là có một lương y từ nghi à, anh em à, tổ chức và tôi cũng nghe thôi chứ tôi cũng quyết định bà xã quyết định rồi anh em trong công ty đồng ý thì đài truyền hình đó là có một cái chương trình sang sẻ hiểu thương họ cũng rất là tốt cái việc của đài truyền hình tổ chức xin ở đây là rất là tốt vì họ cũng muốn đem nếu thật sự là chữa bệnh tốt thì cũng phục vụ được cho bá tánh nên cái việc đó là nhưng mà họ cũng bị lầm giống tôi và tất cả chúng ta gần như bị lầm và bắt đầu từ cái công việc đó thì tôi trong đầu của các bạn vợ tôi nếu có được một người như thế mà chữa bệnh được cho bá tánh như thế tôi sẵn sàng cả hàng ngàn tỷ đồng tôi cũng vẫn chi ra à, để tôi tặng cho để cho cái người này để chữa bệnh miễn phí cho dân thôi mục tiêu của chúng tôi là không mưu cầu một vấn đề gì hết và cũng xin đính chính lại là đại nam chưa bao giờ đại nam mời lương y võ hoàng yên về đây để trị bệnh nói rõ như thế cái này tôi nói rất là thật sự và chỉ có tôi bàn là nếu được thì chúng ta xây một cái trung tâm ở tại chân thành của tỉnh bình phước đó, để chi để có một địa chỉ rõ ràng để xây thì lúc đó bàn với nhau thì đồng ý và tôi nguyện nếu một ngày mà chỉ cần chữa được cho 10 em từ không biết nói từ không nghe được để nghe được và biết nói được thì phải nói là phước phần bao nhiêu trả về cho gia đình mình à, có những đứa con nó kêu lại được tiếng ba tiếng mẹ và nó đi đến trường nó cùng với bạn bè thì cái điều đó là tôi sẽ làm một tháng để được 300 cháu một năm thì hơn ba ngàn cháu đi tôi tôi tính như thế thì thật sự với một ngàn tỷ mà đổi lại cái việc đó thì không nó rất là là bình thường cái thứ hai nữa đó là cái là lúc đó là tôi đã ký giấy tôi nói thật các anh đó, tôi ký giấy cho hai hecta vợ tôi cho trên kia nữa với mục tiêu chỉ có một việc duy nhất thôi tôi gọi là nếu anh đi cứu chữa cho ba tánh anh không lấy tiền thì tôi bù đắp cho anh anh mơ ước anh xây 10 cái chùa gì đó là tôi mơ cung cấp cho anh coi như tôi thay mặt cho ba tánh tôi đền bù lại à, cho anh thì xong rồi qua quá trình như thế thì khi giấy tờ đồ tôi làm xong thì một ngày nọ thì ngồi nói với tôi và điện thoại cho tôi là anh Dũng ơi chắc tôi không sức khỏe không đảm bảo anh sợ tôi à, sau này anh xây cái trung tâm trên đó sợ tôi không có đảm đương được đó thì tôi thấy là cái mồi hình như muốn bỏ chạy cái này tôi nói thật sự và lúc đó trước đó là đi chữa bệnh ở đâu tôi đi theo tôi đi ba nơi một là tôi xuống an giang tôi xem thử tại thế Giang bể dĩa không chữa được thì lúc đó đó là anh em công an ra báo là giải tán rồi nhưng mà dân không chịu về vì người ta mua phiếu người ta nói người ta mua phiếu từ 2 triệu đồng đến 10 triệu đồng ở các nơi rất xa kể cả từ Đắk Lắk không có những người nghèo khổ ta đi xe đò xuống nữa rồi đi xe ôm vào trong chỗ gọi là thoại Sơn thoại Sơn gì của An Giang thì tôi với quay qua hỏi Võ Bằng Yên tại sao có cái chuyện bắn phiếu là làm sao thì ông này chỉ nói rằng là do cái ban tổ chức nó ban chứ ông không biết học trò à, và học trò thì tôi bắt đầu đánh dấu hỏi trong đầu rồi tôi đánh dấu hỏi suốt trên đường từ an giang mà về tới thành phố hồ chí minh là trong đầu tôi lúc nào một cái câu hỏi à bán phiếu nếu nay mai mình xây cái trung tâm thì họ cũng bán phiếu họ lấy tiền thì mình là cái người mà tổ chức ra cái đó là mình là người lãnh đủ mang tiếng suốt đời với ba tánh thì khi quyết định đó mà xây cái chỗ trung tâm ở trên bình phước thì tôi biểu điện đưa giấy tờ các cái chứng chỉ hành nghề của khám đông y thì võ hoàng yên và tất cả các đệ tử học trò không ai có một cái giấy để chứng nhận rằng mình đi đăng ký được để hành nghề khám chữa bệnh đông y và sau đó tôi đi sâu vào tìm hiểu trong tịnh độ cơ sĩ thì họ chỉ cái pháp môn của họ là tu á là phước huệ sống tu trong đó có phòng thuốc nam à, và đồng thời á, <clears throat> là họ chỉ có hai điều thôi trong cái chữa bệnh á, là một á, là bốc thuốc nam hai là châm cứu còn cái của ông của võ bằng yên á là cái bộ môn bấm quyệt cái đó nó không có nằm trong tịnh độ phải nói các anh chị ở đây mình phải phân biệt cho rõ ràng ở ờ, trong tịnh độ họ nghèo nhưng mà họ rất là lành và rất là tốt từng gia đình trồng thầy cây thuốc nam rồi đem tới cúng cho chùa ai vào trong tịnh độ bốc thuốc á thì thì hỉ có 10 ngàn bỏ 10 ngàn 20 ngàn bỏ 20 ngàn họ sống thánh thiền lắm dòm họ hiền lương lắm thì tôi chỉ thấy thế là tôi luôn luôn là để tâm và tôi là người luôn luôn đi nghiên cứu các cái tôn giáo thì sau khi tôi cũng đi tiếp ra Bình Thuận cái ngày mà động thổ cái ngôi chùa là cái ngày đó đó là Võ Hoàng Yên tổ chức để chữa bệnh và có một điều kỳ diệu hình như đó là một sự sắp đặt và tại Đại Nam một lần tôi thì tánh tôi tò mò lắm cái gì người ta làm được thì tôi cũng muốn á tôi thử coi tôi có làm được hay không thì đang chữa bệnh như thế này kéo lưỡi kéo đồ ra chữa bệnh câm tôi vô tôi nói đâu chữa câm là chữa làm sao thấy con đè cổ kéo lưỡi xong rồi ấn cái cổ lên tôi với nói anh em cho tôi cái găng tay cho một cái găng tay và tôi cũng cầm một cái khăn các bạn biết không tôi kéo cho hai cặp vợ chồng đó còn cỡ 25 tuổi tôi kéo ra xong rồi không thì lúc đó đó tôi đầu đọc cũng tức bắt hai cái người này làm theo tôi cũng một thì họ cũng âm họ cũng phát ra một đó tức là y thế tôi nói hai thì họ hai đó tức là họ vô vào và các bạn tin không các bạn ở đây nè tất cả ai trong này cũng có thể làm được hết nhưng mà khi đó là họ quay lên những cái, cái lúc đó rồi bắt đầu là chung quanh họ là những cái người họ sắp đặt vỗ tay nọ là, là bắt đầu là vỗ âm ầm lên như một cái vị thánh khi nào không thật sự tôi đã làm ngày mai tôi thấy tại vì tình cờ nãy tự nhiên ai làm cái clip á mà lúc tôi kéo quẹt tôi đi để tôi làm thử để tôi kiểm tra thử đây là sự thật hay không tôi làm nhưng mà sau đó đi về đâu vào đấy tại vì lúc đó đó lúc đó là, là người ta ráng đau quá mà người ta ráng cố gắng người ta cũng gồng lên trong cái người câm thì họ bị điếc nên họ nhìn vào à, họ nhìn vào nếu các anh nào mà quen biết với ngành y bác sĩ thì họ nhìn vào và họ có cái âm và họ và có âm cứ là là lúc nào như thế thì lúc đó là họ nói theo họ dồn cái miệng của mình và họ đọc theo chứ thật sự không phải là điếc bà câm không có hết đâu các bạn và các bạn tin nếu có quen ai là bị người câm các bạn sẽ làm được tôi đã làm 3 ca <laughs> và tôi <laughs> là tôi là có một cái cái rất là đặc biệt là trong cái văn tuệ cái tư tuệ và cái tu tuệ cái biết qua người khác nói và tôi đọc sách được hay nghe người khác nói đó là nó thiếu cái tính nửa thực chứng nên nó nửa vời cái tư tuệ là cái đó ai cũng có thể biết ra rồi mình biết qua mình suy gẫm suy nghĩ Đúng không thì là cái dù cái người không ăn học chữ nào người ta vẫn có cái tư tuệ nhưng mà cái cực kỳ quan trọng đó là cái tu tuệ là cái biết qua thực hành là tôi thấy cái gì người ta làm được tôi cũng làm thử để chi để tôi tôi trải nghiệm à, nên đó là người ta nói thế này tôi ví dụ như thế này nè khi chúng ta thọc tay vào lửa chúng ta bị ngu ngốc không được học chữ nào không được ai truyền cho chúng ta biết vậy chúng ta biết là lửa thọc tay vô phỏng tôi cũng nghịch ngợm tôi thọc tay vô bảo đảm phỏng và tôi cũng dù cái ngu dốt của tôi nhưng mà tôi nhận được cái quả tuệ là thọc tay vô lửa phỏng tại tay tôi đã phỏng rồi và tôi đã làm rồi còn cái người mà ăn học nhiều họ biết cái điều đó họ không làm đó thì khác còn tôi là là tôi hay thực nghiệm lắm thì sau khi tôi kéo 3 ca cầm cũng nói một hai ba bốn rồi tôi nói nam tôi đọc từng chữ cũng nam tôi cũng mô cũng y như y như yên đọc tôi lục lại hết các cái clip đó tôi đưa lên mạng các bạn xem chứ người ta nói tôi là đi học nghề để chữa bệnh không có đâu tôi đang đi trắc nghiệm những cái việc đúng hay sai nhưng mà cái một cái đó là tôi khủng khiếp nhất những người mà bị bệnh bại liệt á mà vô mà lấy cái cục á cái các cô kia thì nói chai dầu nhưng mà tôi thấy không phải chai dầu đâu nó có cái cục giống như là cục nhôm á mà gõ vô những cái vị trí lớn tuổi rồi thì xương khớp các cái chất nhờn trong đầu gối rồi các xương đầu nó lão quá mà dùng những cái vật cứng như thế mà đập vô trong người thì sẽ gây tổn thương ngay tôi dám chắc điều như thế tuổi mà cỡ 60 rồi trở lên như chúng tôi còn anh em trẻ thì có cái cơ hội dễ phục hồi nguy hiểm vô cùng tôi đi hết xong thì một một ngày nọ nãy tôi nói đó thì khi mà tôi xây cái trung tâm mà về để chữa bệnh thì với cái hiểu biết của tôi thì tôi bảo đảm chừng độ 10 ngày sẽ lộ ra hết nguyên hình và tôi chỉ yêu cầu một điều là chữa bệnh không lấy tiền mà nếu thật sự chữa cái bệnh cấp điếc cho các cháu đặc biệt là con em ở Việt Nam chúng ta rồi trên thế giới tôi sẵn sàng tôi nói thật sẵn sàng là tôi một ngàn hai ngàn tôi cũng sẵn sàng tôi bán tài sản tôi cũng giống như là tôi đang đi vô bệnh viện để mổ tim cho các cháu nghèo thì tôi phải trả trả tiền thì ở đây cũng phải coi như là tôi trả tiền đi vẫn là rất là tốt vì cái hàng ngàn hàng vạn các cháu được quay về với một con người hoàn hảo cha mẹ rất là cần gia đình rất là cần và đi học cũng rất là tốt để trở thành những đứa con có ích tôi nói thật với, với các anh như thế thì sau khi đó phát hiện ra thì tôi thu hồi tài sản lại và một bữa đêm nọ tôi nói là nếu không làm thì toàn bộ tài sản tôi thu hồi lại để tôi làm vào việc khác thánh thiện cũng thánh thiện ví dụ tôi mở rộng cái chương trình là, là dành lấy giờ vàng cho các bệnh nhân và xin thưa các bạn là tôi đã làm thử năm bệnh viện rồi tức là tôi đã từng chứng kiến cái cảnh mà người ta đi ở trên đường bị tai nạn đưa vào bệnh viện phòng cấp cứu chờ người gia đình đến để đóng tiền không thì khi chờ đợi cái cơ hội được cứu sống coi như là nó cứ mất dần mất dần bác sĩ thì có cơ hội để cứu sống nhưng mà không cứu sống được phải nói như thế thì tôi chỉ nói như thế mà tôi giành lấy mà tôi thu cái số tài sản đó lại và tôi phát hiện ra nhiều điều lắm tôi với đặt dấu hỏi tại sao mình nói là mình là một thần y là một người tu phật mở miệng ra là nam mô a di đà phật ăn chay mà ngay cả đất nước việt nam chúng ta ai cũng biết là ở dưới lái thiêu của các cô sơ có một cái trại gọi là cầm điếc các cháu tội lắm không hòa đồng được cái xã hội học phải ra dấu rồi như thế này không? tại sao nếu là một người thân y thật sự một người có tâm thật sự thì họ đã đi đến cái trại cầm điếc cái trường cầm điếc của các sơ làm ở tại lễ thiêu để cứu chữa cho các cháu đó rồi trong thâm tâm tâm tôi nói như thế chứ không có đợi mà để người ta phải đi tìm mình à, nên cái đó là một cái điều mà phải nói là đặt cho tôi nhiều dấu hỏi rồi thứ hai nữa đó không là qua cái chuyện á, mà nói chuyện xây chùa rồi nãy thì nói với tôi là đã xây được năm ngôi chùa rồi và mơ ước là 10 ngôi chùa tôi chỉ tặng cho tài sản riêng tôi ký cho hai hecta không là 600 tỷ tôi đã công bố trên trên công chúng nhưng mà theo tôi tìm hiểu được á, là chỉ xây có một ngôi chùa duy nhất ở tại á, là hàm tân đó đó là gọi là cái chùa hưng nghĩa tự thì cái chùa đó là một của miếng đất đó là một hecta sáu đó là của một anh việt kiều ở úc tặng 550 triệu nhiều năm trước mua xong rồi dùng cái chỗ này đi quyên góp rất là nhiều nơi rất là nhiều tiền tôi nói thật với các anh chị ở đây á rất là nhiều nhiều nhiều nếu muốn biết được nay mai cơ quan pháp luật vào làm siêu tra lại cái tài khoản của võ bằng yên và những người liên quan với võ bằng yên tiền từ đâu chuyển về và tiền đó làm gì thì nó ra hết cái dòng tiền nó đi thì nó ra hết ra hết à, cái thứ hai là cái ngôi chùa thứ hai mà chỗ à, chỗ gia an là gọi là chùa an hưng hưng an tự thì đó là vợ tôi phát tâm xây đó, thì cái ngôi chùa đó, đó cái bức tượng đó mà phật bà quan âm đó, là của một anh tâm việt kiều canada cúng dường đó, nhưng mà xem lại cái đó đi đó, cũng đường toàn bộ cái pho tượng đó nhưng mà cứ coi lại tài khoản để tôi dám chắc rằng cái tiền quy động để làm tượng Phật bà Quan Âm không ở dưới cỡ 10 đến 20 lần số tiền như thế. Ở đây là một cái chiêu trò rất là hay dùng gọi là dùng mượn tôn giáo để trục lợi cho mình một thầy thuốc chân chính xin lỗi sách tới nhà tôi nói đây là cái vali sổ đỏ là bắt đầu bao nhiêu câu hỏi nào đánh ở trong đầu tôi đàn ông của tôi thì tế nhị lắm tôi biết và tôi tìm hiểu và tôi theo dõi và tôi trách nhiệm xem cái việc đó có đúng hay không tôi thì không có là bình thường đó nên là tôi nghi ngờ và tôi biết được là cách đây cũng còn cỡ bảy tám tháng ngày 19 tháng 5 là gần như là nó lộ nguyên hình ở trong đầu tôi à, và nói thật với các anh luôn á tôi về nói mấy bà người làm nhà tôi là cấm hữu không được cứu võ hoàng yên bằng cha nuôi nữa à, và tôi cậu con trai tôi thông minh lắm nó nói ủa ba nói là ai là cái ông ông cái ông mà bấm quyệt á rất thông minh nói là ông bấm quyệt á tôi nói tôi tôi kể cho các bạn nghe như thế tức là họ dùng mọi chiêu trò khi chữa bệnh á họ mời riêng những người giàu có vào họ điều tra cái nhân thân của người đó đang gặp cái tai nạn gì thì đầu tiên hết á là là nghiệp là quả rồi họ khai thác vô <coughs> cái chữ hiếu của từng con người Việt Nam chúng ta tại vì Việt Nam chúng ta là cái đạo đầu tiên hết đó là thờ cúng ông bà không có gì hơn cái chữ hiếu hết, nó là một trong cái đầu tiên của cái tứ ân của một con người đó. nên nó khai thác vào chỗ chữ hiếu thì khi là nói rằng ờ, mồ mã ông bà bị động thứ hai ông bà cửu quyền thập tổ không siêu thoát khai thác vô cái điểm yếu đó khi mà rồi bây giờ là phải là cúng dường để xây chùa để, để, để làm những cái điều tốt để xây chùa hay là làm cái này kia nọ thì họ khai thác vô đó và họ nói là họ đang xây chùa họ chuyển ờ, làm để họ làm cái điều đó để giải cái nghiệp kia để khai thác để trục lợi tôi nói rõ như thế đó, tức là họ dập dắt người ta vô cái mê tín nhưng mà thật sự không trách cho những người bị lừa vì họ làm những cái điều mà họ thì lúc đó họ yếu đuối họ mà có cái gì một chút u mẹ <clears throat> nhưng mà do cái chữ hiếu họ muốn lúc nào cũng ông bà mình được siêu thoát muốn ông bà mình cũng là coi như kể cả hy sinh trong nhà hết gạo đi ngày mai đi làm khổ cực nhưng mà để phục vụ cho cái chuyện đó tôi bảo đảm người dân Việt Nam chúng ta ai cũng nghĩ đến chuyện báo hiếu kể cả cho tổ tiên ờ, cho cha mẹ lúc còn sống và cho những người đã quá cố <clears throat> rồi họ khai thác cái mê tín á nó dắt họ ờ, nó dẫn dắt cho con người mê tín xin thưa các bạn tôi đã từng <clears throat> bị mê tín năm 1997 tôi đi là đại biểu quốc hội tôi đi họp quốc hội xong chiều thứ bảy chủ nhật không làm gì bạn bè rủ tôi đi đến một ông thầy thì đi chơi thôi họ đi với mình mình đi chơi thôi tự nhiên mình trở thành một cái đối tượng là chú ý mời mình để xem thì nói màu mã ông bà tôi bị động cứu quyền thất tổ của tôi à, bây giờ phải cúng mà phải làm những điều với bốn phận tại tôi là con trai lớn mà bắt đầu cúng đưa tôi những cái đồ trong đó có trứng gà những đồ đồ gói vô đem về để dưới mộ ông bà tôi nói thật với các anh chị đây tôi là cái người đã từng rơi vào cái hoàn cảnh đó và khi chúng ta đã vào trong cái vòng vì chúng ta chúng ta lúc nào cũng muốn thể hiện để báo hiếu nên họ lợi dụng vào cái yếu điểm chúng ta à, cái lòng tốt của chúng ta à, việc làm chúng ta là việc làm tốt nhưng một cái cái người người ta lợi dụng nên nhân đây tôi xin thưa với tất cả thầy nào thầy bùa nè thầy cúng nè dẫn dắt cho người ta đi vào mê tín dị đoan nè và làm những kiếm những cái đồng tiền mà bất nhân như thế đó hãy dừng đi không tội lỗi lắm mười đời mười kiếp cũng không trả nổi cái đó đâu nhân quả hôm nay chúng ta gieo cái gì thì ngày mai chúng ta gặt cái đó tâm là của mình mình làm điều thánh thiện mình thành tâm không mình cầu xin cái việc gì đó linh nó là quả nó là quả thì cái linh nó phản ảnh cái tâm của mình chứ không phải tâm linh là ở trong chùa không phải tâm linh là ở trong cái ngôi đền mà tâm linh là trên núi cao mà tâm là của chúng ta à, tâm nó là nhân linh nó là quả nên nó là hiện nay không có cái gì con đường tu để chúng ta hướng thiện không có gì hơn cái lực nhân quả hết người ta nhiều lúc người ta bị phiền não người ta đau khổ người ta phiền não người ta đi vào một ngôi chùa ngôi đền là người ta muốn để tìm chúng thanh tịnh để người ta cầu xin để người ta sửa mình để người ta bớt đi cái phiền não nhưng mà không ngờ có khi người ta đi vào đó đó gặp cái ông thầy tốt để dẫn dắt chúng ta đi ra khỏi cái phiền não không nói gặp chúng là những cái vị sư hay những ông thầy mà mượn đạo tạo đời để vào á, nấp ở trong chùa không để trục lợi thì lúc đó là bắt đầu bày người ta cúng chỉ cho người ta cúng cái này cái kia cái nọ ví dụ như tôi nói các anh chị nè hồi xưa đó khi tôi chưa ngộ ra đó tôi thấy người ta cúng sao thì tôi cũng thắc mắc để giải hạn nhưng mà tới giờ này tôi ngộ được rồi tôi biết được rồi tôi nói với nhân viên tôi một cái người đi ăn cướp đi giết người rồi xong rồi chúng ta có tội lỗi chúng ta có nghiệp lại hạn lại chúng ta đi vô trong chùa để cho chúng ta đóng tiền vô rồi ông thầy cũng sao để ông giải hạn cho mình làm sao được phước ta tạo ta hưởng nghiệp ta gieo ta phải trả không có gì hơn thay bằng cái ngày đi cúng sao chúng ta thành tâm chúng ta sám hối và ta tự vấn lại bản thân chúng ta dù vô tình hay cố ý ta tạo nên cái nghiệp đó bây giờ thành tâm để sửa đổi khi sửa đổi xong rồi và chúng ta ráng cố gắng chúng ta hành thiện chúng ta chia sẻ với đời chúng ta làm những việc tốt à, ví dụ ta đi ngoài đường người ta gặp cục đá nằm giữa đường dừng xe lại bê vô chỉ cần chúng ta nói nếu người sau mà va vào thì chết người đó là tâm bồ tát đó tức là những cái hành thiện không phải có nhiều tiền cho nhưng mà trong cuộc đời sống hàng ngày tôi nói với các bạn tu á không khó đâu đừng nghe người ta dễ dời quá sức tu là sửa tu là sửa chúng ta đang cố gắng chúng ta sửa chúng ta làm việc hành thiện chúng ta làm việc tốt chúng ta đừng tạo cái nghiệp chướng giống như đó đi lừa đảo giống như võ hoàng yên như thế đó đang tạo nghiệp đó đang gieo cái nhân bao nhiêu gia đình khổ cực tôi nhìn cái cảnh của những mẹ già dẫn đứa cháu ngoại mình đi tám mươi mấy tuổi xô ngã đó trên youtube có những bạn youtube đi tìm được rồi á người ta phải đi mướn mượn tiền của xã hội đen của giang hồ để thuê xe để đưa con mình đi không có người mẹ nào bỏ con hết khi con mình bị câm điếc xin lỗi bán cả nhà cả gia sản để cứu con mình cũng sẵn sàng làm người ta khai thác vô như thế rồi đi lừa người ta như thế làm gì mình cái gì chữa không được lặng cha gì cuộc đời của người này lặng cha gì cái cách mà mình làm có người cuộc sống nó bao nhiêu năm đâu có người vài chục năm có người năm bảy chục năm có người trăm năm có những người hai mươi năm rồi chúng ta đem theo được cái gì mà tại sao là chúng ta là người lại có ăn học mà chúng ta đi làm những cái điều như thế nên tôi thấy là những cái điều mà đặc biệt vừa qua nó xảy ra cái chuyện tôi cảm thấy là phải nói là rất là đau lòng đặc biệt là cái cái cuối cùng của đồng tiền cuối cùng đó là cái đồng tiền của thiên tai bão lụt lúc bà con nhân dân của mình tôi sống miền trung tôi biết quê miền trung cái cảnh mà thiên tai bão lụt đau khổ lắm các anh tôi nói thật người ta chờ từng gói mì gói nó chờ từng cái miếng dầu để thắp đèn tại điện lúc đó cúp trần chừng chiếc chăn thì người dân đang cần như thế những tấm lòng tốt có những người nghèo người ta cũng anh em đi lãnh lương tháng bốn năm triệu cũng có khi chia sẻ một hai trăm ngàn lá lành rùm ra đất đó là cái nghĩa cử của cái đồng bào Việt Nam chúng ta đó, rất là tốt từ ngày xưa giờ đó là vốn có là cái tâm thánh thiện của của của người Việt Nam chúng ta mà đi ăn vào tiền đó tôi nói thật ra là phải nói là không chấp nhận được tôi nói thật với các các anh các chị không có gì qua cái luật nhân quả chúng ta tu sửa tu là sửa trên cái nền tảng của luật nhân quả ngày nào chúng ta làm được việc thiện chúng ta làm được việc đức độ chúng ta vui vẻ thì ngày đó chúng ta đang sống ở trong cõi niết bàn ngày nào chúng ta làm điều ác thì đêm đó chúng ta đang ngủ trong cõi địa ngục địa ngục hay thiên đàng là do ta không một ông thầy nào trên thế gian này làm thay cho ta được hết mà phải bản thân chúng ta đức phật không bao giờ can thiệp được vào trong luật nhân quả phật là gì phật là người mà sửa được cái khiếm khuyết tất cả cái khiếm khuyết của con người thì thành phật khi sửa được các cái khiếm khuyết thì họ sẽ quán chiếu được cái quá khứ cái hiện tại và cái tương lai và không phải là đấng toàn năng Phật để lại cho chúng ta cái pháp là dày công khổ cực giúp cho chúng ta để chúng ta đi tìm khỏi đi tìm mà chúng ta quan trọng là bỏ thân ra để sửa và phải tự thân tôi nói thật với các ông thầy đi ông có phước thì phước ông hưởng không ai nương tựa ai được phước là do mình mình gieo thì mình được hưởng cái gì không may mắn xảy ra trong cuộc đời mình những cái nghịch cảnh xảy ra các bạn nhớ giùm tôi một điều không ai hại mình hết đó là do nhân duyên nhiều đời nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta gieo bây giờ duyên nó đến chúng ta trả đừng nghĩ ai hại mình thì tối giấc ngủ mình bình yên mình cho rằng họ hại mình tối về mình suy nghĩ mình tìm cách hại lại thì mình là người tiếp tục đó, gây nghiệp nên là ở đây là hóa giải được cái nghiệp của mình chỉ có một con đường duy nhất đó là làm điều hành thiện sống tốt không và sống vì mọi người đó là chúng ta gì thay đổi được cái số mạng và thay đổi cái đức nó rất là quan trọng tôi nói thật với các bạn ở đây ai đi vào trong đại nam thấy tôi ghi hai câu lấy vật chất làm của của sẽ rời xa ta lấy phúc đức làm của của theo ta vạn đời cái chúng ta súng làm người đấy ai cũng có cái số mạng cái số mạng đó đâu từ đâu từ cái nhân quả nhiều đời nhiều kiếp chúng ta nó kết tinh ra chúng ta thành cái số chúng ta cái gì chúng ta được hưởng thì không ai cho chúng ta hết mà thật sự rằng đó là cái phước chúng ta gieo nhiều đời nhiều kiếp và kiếp này chúng ta mặc nhiên được hưởng cái gì không may mắn đến với chúng ta thì cái đó là thật sự là cũng là do chúng ta chứ cũng không ai hại chúng ta nên người ta nói câu là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên thiên ở đây không phải ông trời mưu tính cái gì là do mình đang tính thành hay không á là chữ thiên ở đây thật sự là nhân quả nhiều đời và kiếp này của chúng ta nên bạn thấy không dù <coughs> vừa qua xảy ra cái nạn dịch covid tôi muốn nói nhân quả mẹ thiên nhiên trời phật ban tặng chúng ta có một trái đất rất đẹp ngồi họ đi ngang một cái dòng sông xin lỗi tôi vứt nước lên vậy là tôi uống được quơ quê như thế này tôi uống được xin lỗi các bạn đây nè bây giờ cả dòng sông ở trong đất nước chúng ta có chỗ nào chúng ta uống được không có được cái ngày mà như tôi còn thơ ấu cách đây chừng thì nói chung á là vừa qua xảy ra cái nạn đại dịch Covid nạn đại dịch Covid á, thì chúng ta thấy nè có ai cầu xin được cái gì đâu có một tôn giáo nào trên thế giới này có thể tổ chức lập đàn để cầu xin cho con Covid nó đi khỏi trái đất này để bảo vệ được loài người không? Nên cái quan trọng không phải ở đây là dạy cho người ta cầu xin mà cố gắng tôi cầu xin các tôn giáo các thầy nên dạy cho phật tử của mình dạy cho những người bên dưới mình hàng ngày sống dạy cho cái hành vi của mình sống làm những điều tốt thánh thiện thì tôi nghĩ rằng đó mới là quan trọng cái nhân mình gieo cái gì thì cái quả sẽ gặt cái nấy gieo trái bầu hạt bầu thì dứt khoát gặt quả bầu có ai cầu xin được cho covid ba đi không à, hay là con covid đó các bạn thấy không người ta nhà khoa học gọi là nó biến thể biến thể là gì là không thể khống chế được không thể à, khống chế được nó giống như một cái nếu về tâm linh á, thì người ta có thể nói nó giống như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện đó các bạn thấy qua cái các cái test thì ở đây nè trừ khi chúng ta thay đổi thay đổi cái cách sống và chúng ta thay đổi cái hành vi trong cuộc sống hàng ngày và chúng ta biết thương yêu nhau chứ bây giờ loài người chúng ta ngồi đây nói thật là cũng một trong muôn loài loài người là loài có trí tuệ cao nhất giết hết các muôn loài rồi xong rồi chưa đã con thú ấy, tôi có nuôi cây sở thú nè một con cọp ấy, nó giết một con nai đi nó ăn no đi vô nó ngủ chúng ta giết để chúng ta để trong kho để làm của thờ và tôi nói thêm một điều nữa rồi xong rồi giết các loài khác không đã rồi rừng cũng tan nát dòng sông cũng banh rồi bao nhiêu ở dưới đất cũng phá rồi kể cả đó giết đã đời các loài khác rồi bây giờ giết đồng loài với nhau ỷ nước lớn ngồi suy nghĩ ra cái cách sao để đi chiếm nước khác để đi tàn sát nước khác để lấy cho cái để được cái của thừa đó đó là cái tham sân si chính là một cái tội lỗi mà nó tạo ra đó, nên đó chính là tất cả mọi cái nó xảy ra là thật sự đừng đổ cho trời cứ cái gì con đâu đừng đổ trời chúng ta nhiều lúc chúng ta nghĩ mình đi mình so sánh đi con người của mình đối xử với nhau đối xử với muôn loài đối xử với trái đất này cũng giống như là cũng vô tâm nè cũng vô tình nè cũng vô cảm thì con covid cũng vậy nó con tí xíu thôi không thấy được nhưng mà nó cũng vô tâm vô cảm và vô tình mới viết lại chúng ta tại sao không nhân quả tại sao cả hàng ngàn con người bị nhiễm covid lại có một hai người hay năm người bị chúng ta phải xem lại nên là mong làm sao chúng ta thay đổi cái hành vi sống hàng ngày trong cuộc sống thì tôi nghĩ rằng đối với nhân quả cũng như tôi nói nè là bây giờ là hiện nay đất nước chúng ta đặc biệt cái người dân Việt Nam chúng ta là luôn luôn hướng thiện luôn luôn thờ cúng ông bà tổ tiên nhưng mà có những người người ta ngồi người ta suy nghĩ lại cái chữ hiếu của dân tộc chúng ta của trong nhân dân là bắt đầu người ta ngồi người ta nghĩ ra cái cách khai thác để kiếm tiền lợi dụng vào cái chữ hiếu nào là tung ra là ông như nãy tôi nói nào là động mồ động má nào ông bà không siêu tốt để chi lợi dụng cái đó để bắt đầu khai thác để trục lợi để kiếm tiền rồi á, là cúng thay tôi xin thưa các bạn trừ khi chỉ có mình chỉ làm thay đổi được số mạng của mình chỉ có mình chỉ giải được nghiệp chướng của mình thôi bằng cách hành thiện và thành tâm sám hối để sửa đổi và không một ông thầy nào trên thế gian này khi tôi đi ăn cướp ăn trộm vô ông cúng để cho tôi hết tội hết khi anh làm việc không đúng anh hại người thì còn ngồi cái chi phối của luật pháp ra còn cái chi phối của luật nhân quả công bằng lắm họ nên gieo cái gì gặt cái nấy và tôi cũng một lần nữa xin nhắn gửi với tất cả các thầy bà trong đất nước này dù đã thầy đó đang núp trong chùa đang ẩn mình trong chùa hay là ẩn mình vào một cái tôn giáo nào nhưng mà mang với một cái động cơ mà trục lợi để lừa phỉnh người dân để khai thác dẫn chăn dắt người dân để mê tín để trục lợi thì xin dừng lại đi nhân quả đến sớm lắm đó, chúng ta là những người đi trước kiếm nhiều đồng tiền mà những đồng tiền như thế không giữ được đâu kinh tế nó chỉ quyết định cái mức sống con người thôi Những cái đạo đức quyết định sự thịnh suy của kinh tế qua việc của võ hoàng yên chúng ta học được rất là nhiều cái bài học là đừng để người khác lợi dụng vào lòng tốt của mình và lúc nào chúng ta từ bi chúng ta hiếu thảo nhưng chúng ta phải có trí tuệ à, chúng ta có trí tuệ cũng như tôi nói các anh chị ở đây cái tên tôi <coughs> là uy dũng tôi có làm một cặp câu đối tôi để lúc nào cũng trong đầu tôi và tôi xin đọc hai cái câu hai cái cái chữ uy dũng của tôi cho các bạn uy giữa từ tâm an xả tắc dũng trong bi trí vững sơn hà tôi nói thật lúc nào chúng ta dù từ tâm chúng ta có cái uy không thể từ tâm ai muốn làm gì làm không đó, nên là cái điều mà chúng ta ráng trong cuộc sống chúng ta hiếu thảo nhưng chúng ta phải đừng để chúng ta rơi vào cái cầm bẫy để người ta biến mình trở thành vô minh u mê để người ta trục lợi tại vì chung quanh chúng ta còn nhiều điều phải làm còn nhiều điều phải chia sẻ hiện nay tôi nói thật không có một quốc gia nào mà người dân á, một trong những quốc gia mà con người thờ cúng ông bà biết đến tổ tiên hiếu thảo mà thánh thiện đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta một trong 10 quốc gia có được cái đó và nghĩ rằng á, có tổ tiên và lúc nào cũng có bàn thờ thờ cúng ông bà đó. nên á, là chúng ta ráng cố gắng không ai làm thay chúng ta được thôi đừng có mê tín nữa thôi là người đã từng mê tín tôi nói thật với các các anh chị nhưng mà cái mê tín của tôi khi mà tôi trải nghiệm ra rồi tôi chia sẻ lại cho mọi người tu là sửa tu là sửa và chúng ta cố gắng à, mấy cái cái mà nếu ai là đã à, quy y thì thôi đừng sắc sanh à, không đừng tà dâm rồi đừng nói dối à, không đừng uống rượu say xưa à, những cái điều như thế nếu mà một gia đình nào mà đều làm được cái điều đó thì nhà cái xóm nó ngủ tối ngủ khỏi cần đóng cửa bà vợ cũng không có cần đi rình chồng đi đâu mà chồng cũng không có rình vợ đi đâu cái đó nói thật á thì đó là hạnh phúc chúng ta đang sống trong cảnh niết bàn nè hạnh phúc là gì nó là cuối cùng của hạnh phúc đó là chân thiện mỹ con đường chúng ta đi là đi đến cảnh niết bàn là đó và chúng ta cố gắng xây dựng cái cảnh niết bàn đừng có đợi khi nhắm mắt chúng ta đi lên ở trên thiên đường chúng ta chỉ gặp cảnh niết bàn không có đâu ngay trong cuộc sống hàng ngày tất cả những cặp vợ chồng hay những gia đình à, chúng ta xác định rằng phiền não nó là hạt giống của như lai chính từ có phiền não từ cái khổ đau nó ra cái phiền não thì chúng ta chỉ tu sửa để chúng ta trút bỏ dẹp hết cái phiền não và chúng ta sửa hết cái khiếm khuyết của mình ông phật nói rồi ông đã thành phật còn mỗi chúng sinh đang thành phật ai cũng có thể thành phật cái quan trọng chúng ta chịu tu sửa hay không và tu nó rất là dễ tôi khẳng định nó không mong lung mà không dài dòng như các bạn thấy đâu đầu tiên hết là chúng ta nhớ dùm có luật nhân quả và luật nhân quả đang vận hành cả cái vũ trụ này trong có có vận hành cả cái đời sống không và quy trình sống của chúng ta chúng ta nhớ dùm cái đó thì khi chúng ta khi hành động một cái gì nhớ là có luật nhân quả cái ngày hôm nay chúng ta gieo thì nó sẽ là cái quả của ngày hôm sau nên là những cái việc của võ hoàng yên gieo thì dứt khoát sẽ gặt quả ngồi cái cái luật nhân quả mình phải bị trừng phạt tòa án lương tâm mình thì còn có sự chi phối của pháp luật quốc có quốc pháp gia có gia quy không? và đây cũng là một bài học để cho chúng ta biết rằng à, và cho ba tánh không có bị người ta lường gạt nữa nhiều lắm nếu mà gọi là lường gạt là mượn vào tôn giáo mượn vào cái, cái niềm tin khi cái niềm tin mượn vào chữ hiếu mượn vào của những người đang muốn hướng thiện để dẫn dắt người ta đi để trục lợi không phải một võ hoàng yên đâu đất nước chúng ta còn nhiều lắm và còn nhiều người nay mai cũng sẽ giống võ hoàng yên hay nhiều bị đang lẩn tránh ở đâu đó không từ trong chùa hay là thầy bùa thầy ngải hay là thật ca cái tôi là nói thật với các bạn tôi nghiên cứu về tâm linh tôi nghiên cứu để tôi học phật để tôi cũng tu sửa bản thân mình để tôi làm tốt hơn những điều thứ nhất báo hiếu à, dân tộc chúng ta tôi đi xuống miền tây tôi hỏi hôm trước tôi hỏi có một à, người cũng trẻ tôi 16 tuổi họ cũng biết cái tứ ân đàng hoàng thứ nhất là hiếu thảo thứ hai là chữ trung với đất nước nước mất nhà trang thứ ba là tam bảo đó là phật đã cả đời không đó, hy sinh để để lại cho chúng ta à, một cái phương pháp để chúng ta học ở đó ta tu sửa thứ tư là đồng bào và nhân loại chúng ta có cái áo mặc có miếng cơm ăn nửa đêm cũng có người thức khuya dậy sớm ờ, đó là cái ơn mà đã ơn là phải trả ơn là phải trả à, nên chúng ta đang học phật để chúng ta trả ơn cho đúng chứ không phải là mẹ à, yếu là coi như đau bệnh chúng ta ra đi cướp lấy tiền về để gọi là đưa cho mẹ gọi là báo hiếu không có đâu chúng ta phải làm việc đúng và cố gắng mọi chúng ta các bạn ngồi đây đang cố gắng xây dựng làm sao cho mình đang sống trong cái cõi gọi là thiên đường cõi niết bàn không đâu xa đâu địa ngục cũng là mình thiên đàng cũng là mình đó và đừng để cho cái bọn giả tu không à, lợi dụng vào tôn giáo lợi dụng vào thầy bà à, lợi dụng vào cái lòng tin của chúng ta lợi dụng vào cái chữ hiếu của chúng ta à, và lợi dụng vào lòng tốt chúng ta để trục lợi và chúng ta có trách nhiệm ngồi trách nhiệm bản thân ta thương yêu bản thân ta cũng phải thương yêu cộng đồng thương yêu xã hội khi mình vấp phải thì mình phải cục bố lên để cho mọi người đừng đừng bị vấp phải sai lầm tức là gì nó là thầy của chúng ta à, thì chúng ta mà khi chúng ta đi mà chúng ta sập cái hầm nếu người có tâm bồ tát tốt lại bẻ cái cây để đây chỗ này có cái hố để người sau đừng sập còn chúng ta vô tư chúng ta đi xong chúng ta sập thì có người nói ôi thế để người khác sập thì nhiều người sập tức là chứng minh mình là người không phải tại mình dở nên mình sập đó, đó là cái cái cái sai lầm mà chúng ta cứ khi chúng ta bị cái gì xấu là chúng ta che đậy và chúng ta không có dám sợ sĩ diện ví dụ như Quỳnh Hữu Dũng Nguyễn Phương Hằng một nhà doanh nghiệp lâu năm ba bốn chục năm khi bị nói người ta lừa đó, sợ xấu hổ đa phần là xấu hổ rồi không dám nói cứ mỗi người nó khai thác vào cái sự xấu hổ đó nên nó là bắt đầu người ta trục lợi khi lộ ra thì chắc chắn người đó không dám nói tôi thì khác tôi bị cái gì mai tôi hô lên để cho người khác đừng bị nó biết có trách nhiệm với cộng đồng nên là tôi nói thật với các bạn là không có gì qua luật nhân quả hết và một lần nữa tôi xin thưa gửi với các vị mà được cho mình là thầy được cho mình là cái người mà dẫn dắt ba tánh để hướng thiện không à, mà mình đang làm những cái điều sai quấy lợi dụng vào tôn giáo lợi dụng vào các cái điều à, là có như lòng tin của người dân để chúng ta trục lợi một ngày nào đó rất gần sẽ nhận hết nhân quả vì luật nhân quả không tha một ai dù có để tóc hay là đã cạo đầu nếu làm bậy cũng đều sự chi phối của lực nhân quả tôi xin kết thúc cái đoạn này không muốn hỏi gì thì các bạn cứ hỏi à, tôi muốn nói chung là các bạn nhớ có luật nhân quả vâng và như chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình à, chúng tôi luôn chờ đợi những câu hỏi từ à, quý vị khán giả đang theo dõi talk show và cách đây ít phút thì kim linh nhận được một câu hỏi của nhà báo hồ anh tú đến từ báo lao động à, anh muốn đặt câu hỏi với doanh nhân huỳnh uy dũng rằng những hình thức lừa đảo ông Yên đã sử dụng với các nạn nhân à, có gì khác so với cách thức đã dùng với gia đình ông bà? Xin mời ông chia sẻ. À, Võ Hoàng Yên thì nếu mà gọi là lừa đảo tùy đối tượng. Cái đối tượng đó là lòng tốt, riêng tôi thì khác. Vì tôi đang muốn cái tài sản tôi có được tôi muốn tôi chia sẻ lại cho ba thánh giống như tôi gửi tiền cho bệnh viện để cứu người thì tôi coi cái việc này là tôi cũng đi cứu người thì họ khai thác vào cái lòng tốt của mình cái tâm thanh thiện của mình để họ lợi dụng để trục lợi tôi thì khó có cái vụ mà biểu tôi chuyển cái này kia nọ nhưng mà vợ tôi cái phụ nữ thì có cái cách tính của phụ nữ <clears throat> còn tôi thì có cái cách tính của tôi à, nên nó là tội nghiệp ở đây đối với vợ chồng tôi là không đáng tội nghiệp đâu thật sự ra bị mắc kẹt ở đó 200 tỷ nhưng mà vui lắm thật sự ngày hôm nay là ngày tôi rất vui nhân ngày phụ nữ tháng 3 vì sao để cho đặc biệt là phụ nữ ở Việt Nam chúng ta người phụ nữ yếu đuối lắm đa phần bị người ta trục lợi vì mê tín gì đó đa phần nhiều là phụ nữ cái này nói thật sự như thế vì phụ nữ yếu đuối nghe ông bà mình thế này nghe chuyện thế kia là bắt đầu tuôn hết tài sản có nhiêu cũng đem đưa à, và không phải như thế không phải người nhiều tiền đâu ở đây đau khổ nhất là họ không phải họ hại cái người mà có nhiều tiền ví dụ như tôi có 10 đồng hại tôi lượng đồng đi để coi như tôi có chín đồng nhưng có những các các bạn biết có những bà mẹ gia đình đi làm công nhân sanh ra đứa con bị câm đi mượn tiền ngoài xã hội có khi tiền lãi suất năm phần trăm một tháng cũng phải đi mượn vì cứu chữa tại vì á những cái cái clip đưa lên mà coi như là như thần thánh đó. tôi và các bạn kể cả các cơ quan truyền thông còn lầm huống chi là những cái người nông dân bình thường hay những anh em công nhân nên người ta sẵn sàng để bán hết cái nhà kể cả dù có một miếng đất cũng bán để đi chữa trị cho con Lừa mà những người như thế tội lỗi lớn lắm Tôi nói thật mười kiếp cũng khó đào thai này Chứ đừng nói tới một kiếp Cái này tôi không phải nói muốn nói nặng Hay là cái tâm ác đâu Xin thưa các bạn Để lột trần à, không để trừng trị một người mà để giúp cho dạng dân thiên hạ đó là tâm bồ tát đừng nghĩ rằng vợ chồng tôi đưa võ hoàng yên gửi lên cơ quan pháp luật đó là làm như vậy là ác trong khi người ta trả đề nghị trả tiền mình nếu nếu mà trả tiền cho mình mà mình không làm điều đó mà mình đi lấy tiền thì không phải là một Huỳnh Uy Dũng và Nguyễn Phương Hằng còn bao nhiêu người khác đang bị lừa cả hàng vạn hàng ngàn người như thế nào các bạn rảnh đó Trương nhân đây tôi xin cảm ơn các bạn mà đi làm những cái thu tút đi xuống tận cái vùng quê xuống những người nghèo khổ đi quay lại những cái cảnh đó phải nói lặn lội đường xa làm được những cái điều đi tìm được những cái cái chân thật đó phải nói là tôi xin thật sự tôi cảm ơn các bạn vừa qua tôi coi những cái clip đó phải nói ngồi nước mắt tôi tự sụp động tôi rơi nước mắt ví dụ tôi có 10 đồng để lừa tôi đồng còn 9 đồng nhưng mà người ta không có gì nhưng ta vẫn bị lừa rồi để lại cho gia sản ta bị nợ tôi gặp một cái anh mà hiện nay cũng đang thưa đó hồi nãy bà xã tôi có nói đó anh cắn răng mấy năm nay cắn răng mà cắn riết răng mất luôn bây giờ còn thấy nấm không <laughs> đau khổ đến cỡ đó không biết kêu ai hết từ một người có tài sản ở tại đất mà ở chỗ thanh đa mà một ngàn mấy mét vuông nhiều tiền lắm có 19 mẫu đất ở ngoài hàm tân bây giờ cái gì cũng không có hết tự nhiên một cái người đó, bà xã tôi thì không có rành cái vụ này nhưng mà tôi xin kể các bạn nghe tức là ông này có đất thanh đa tổng công ty địa ốc Sài Gòn đi là đền bù giải tỏa thì trị giá miếng đất 30 tỷ nhưng mà chưa làm giấy tờ bây giờ ông này nghe võ hoàng yên nghe ông này có miếng đất kể cho thầy mà tức là ông này quy y là võ hoàng yên là đặt pháp danh nên thầy nói nghe xong rồi để là bạn thầy bố trí cho cái cầu thành đó để gọi bố trí trong đệ tử để gọi là đi chạy cái giấy để có giấy đó, đó thì có thể đền bù lên được năm sáu chục tỷ rồi đem cái tiền dư đó đó dư hai ba chục tỷ đó đem cúng chùa cúng chùa của võ hoàng yên đó. thì xong rồi á, là bắt đầu á, để để làm được cái giấy đó đó thì phải ký giấy nhận nợ 4 tỷ rồi giao cho một đệ tử khác đi chạy nhận 4 tỷ xong đệ tử biến mất cái ông này là coi như thiếu nợ 4 tỷ thì 4 tỷ này thiếu nợ xong rồi là siết 19 hecta đất xong cái đất mà trong kia là muốn đi chạy giấy tờ thì phải làm giấy quỹ quyền 10 năm và phải cúng chùa coi như miếng đất này 30 tỷ nếu làm giấy xong 60 tỷ 50 mấy tỷ thì coi như ông này là thiếu nợ cái phần là từ 30 tỷ lên thành 56 tỷ là thiếu nợ ký giấy thiếu nợ 26 tỷ thành hai con nợ không nhận một đồng nào tự nhiên tài sản mình bốc hơi hết các bạn thấy đâu một cái hành vi lừa đảo không tưởng tượng người ta cắn răng hai vợ chồng thôi nhá <coughs> nhà tôi khóc cắn răng mà đến nỗi răng mất hết bây giờ còn cái nấm không còn bao nhiêu người nữa bao nhiêu người bị lừa các bạn xin nãy mai coi đó đây là một chớ nó sẽ trở thành một cái đại án à, mà cái người bị nạn á, là gần như trong và ngoài nước nhiều lắm các bạn nhiều lắm các bạn lên coi cái cảnh mà của những người à, mà không có tiền đi mượn nợ để đi lừa để đi mua cái thằng cái phiếu từ 2 triệu 5 triệu các các bạn youtube vừa rồi đi làm được hết á đi xuống gặp nó đã dân người ta nói hết những người bị hại người ta nói hết đó phải nói là là khủng khiếp à, ờ, phải nói là tôi nói nói nói thật một điều đâu đó là cái cái cái cái sự mất mát của tôi ấy. nói về chứ 200 tỷ đó không bắt đồng nào hết và cái đồng tiền nào mà cứu trợ lấy lại được thì tôi gửi lại cho đồng bào miền Trung và có khi tôi lại thêm vô nữa đó, để tôi hoàn về chỗ cũ còn đồng tiền những cái đồng tiền đó về để làm những việc nè bao nhiêu cái cầu miền Tây bao nhiêu con đường nông thôn bao nhiêu ngôi nhà à, cho đồng bào dân tộc không có cái nhà bao nhiêu người nghèo khổ bao nhiêu trái tim được cứu sống và đồng tiền nó phải làm cho đúng à, nên, nên là cái không có khổ nào giống cái khổ nào nhưng mà đặc biệt cái lừa cái bị lừa tôi không có đau khổ không đáng gì so với cái đau khổ của những bà mẹ vì quá thương con hay là những đứa con vì quá thương cha mẹ có những người đưa cha mẹ đi lại lớn tuổi rồi sáu bảy mươi tuổi thì dứt khoát là ưa bị khớp ưa bị xương ra đập cái về banh luôn coi như nằm đóng luôn à. à. có một câu hỏi hỏi rằng là ông đã từng chia sẻ trên mạng xã hội là đã có những khoảnh khắc mà trong cùng một chiếc xe hơi thì ông võ hoàng yên đã nói rằng rất nhiều mức tiền mà ông ấy có như vậy thì khán giả đặt câu hỏi là nếu ông Võ Nguyên đã cố ý giấu tất cả những hành vi của mình thì tại sao đến một thời điểm nào đó ông ta lại thừa nhận rằng cái vali đó là vali sổ đỏ và thừa nhận rằng mình có bao nhiêu đó tài sản và lúc đó thì mối quan hệ giữa hai người như thế nào để mà ông Yên lại làm một điều mà chính chính cái điều ông ấy làm là chiếc chìa khóa để mở ra những hành vi lừa đảo của ông <coughs> tôi thì có cách nói tôi tôi ngồi mà nếu tôi nói đạo ý dỗ Hoàng Yên thì thật sự giống như người anh dạy một đứa em ông chú dạy đứa cháu như thế tôi dạy về đạo lý làm người tôi nói rất là nhiều tôi nói thật sự và tôi thử coi thử coi và có những lúc đó, tôi thử với tôi là một doanh nhân nói chuyện với một người đang cũng giống như kinh doanh thì xin lỗi trong người này cái gì cũng có hết một ngày nọ nó nói với tôi á là có tài sản khoảng 300 tỷ đứng thứ gì của huyện Gia An ở cái huyện Tánh Linh vì ở đó có ông gì lò gạch á, thì giàu nhất chuyên môn làm gạch á. còn một ngày nọ là nghe tôi chuẩn bị bán đất thì nói với tôi á, là anh Dũng biết không nói vậy cho tôi cũng dành dụm tích lũy giờ tài sản tôi cũng có được 100 triệu đô là lúc đó hai cái lỗ tai tôi là nó lùng bùng lùng bùng lùng bùng lùng bùng bùng bùng thế này nè tại vì là một nói là một lương y suốt đời hành thiện chữa bệnh không lấy tiền cho ai không kinh doanh gì có tài sản trăm triệu đô tôi nghe là tôi lùng bùng tôi bữa có nói tài tình độ tôi có nói nó tôi nói là siêu thật tôi giữ gìn tại vì tôi là cái người hướng thiện là cái người luôn luôn tin vào trời Phật, tin vào luật nhân quả, không hàm quan cho ai hết. Tôi tôi về tôi nói vợ tôi, à, nhân viên tôi tôi nói tôi không thể đi cầm tiền cho mà những cái người có tài sản giàu có như thế được. Biết bao nhiêu nghèo khổ cần sự giúp đỡ của tôi. Đó, nên là tôi nói với các anh, các chị, các bạn là tôi có cái cách nói của tôi. Tôi đi tôi đi xuống tôi làm nước để cứu cho cái vụ mà nhiễm mặn ở miền tây chỗ bến tre tôi rủ đi ngồi trên xe nhiều lúc ngồi ăn cơm ra ngồi bữa trưa tôi rỉ ra tôi có cái cách tôi nói tôi mớm cho nói à, để khi người ta cần thể hiện ta giàu thì người ta nói thiệt mình nghe còn khi tay này rất là khôn nhưng mà khi cần để than thở để muốn moi tiền mình thì lại than thở rằng xây chùa tôi đi kiểm tra rồi chùa không có cái chùa bên đăng mạch á, thì có cái cầu thái mua cái nhà bên đăng mạch cũng muốn hướng thiện làm sửa lại thành cái chùa tượng đồ ở đây tôi làm tôi tặng tôi gửi qua nói hồi nãy bà xã tôi có nói cái vụ tượng phật á 400 triệu 500 triệu nói với tôi là 580 triệu làm tượng cho chỗ hương an tự các bạn biết không tôi về đây nè tôi coi tượng á, xin lỗi á tôi khủng khiếp luôn không sử dụng được thực ra tôi kêu làm y vậy bên đồng nai em quyết một bộ thế mà năm tượng tôi làm tượng có mười mấy triệu à mà chất lượng đó tốn gấp đôi năm bức tượng tôi làm chừng cỡ không tám chục triệu à đó. nhưng vợ hoàng yên nói đệ tử làm mà làm tượng composite mà làm á là phải thở nó quỳ quế miền bắc làm năm trăm 580 triệu đó, đó đó là những cái tức là đến nỗi mà từng cái bức tượng phật Ờ, họ ăn nói chung là không không không chừa gì vậy mà cứ mở miệng ra là a di đà phật trời tôi nghe phải nói là nhiều Bỏ lúc mình nghe xấu hổ đó nên đó là tôi nói điều là thật sự một điều là phải nói cái nỗi khổ cái mà tôi bị lừa có vậy chứ <clears throat> là lại cuối cùng là vui là bóc mẻ được một cái đường dây lừa đảo xuyên quốc gia à, mà mang tính quốc tế và giúp được biết bao nhiêu bà mẹ đó, ờ, là cái vụ mà coi như hy vọng rằng là con mình thôi đến bác sĩ đi đó, đừng có nghe người ta thần thánh quá người ta tô vẽ cả một cái đường dây đó, ờ, nó tạo dựng lên đó, ờ, nên đó, là nhớ dùm là đừng và xin một lần nữa tôi xin các thầy bà đó đặc biệt là không biết thầy đó đang ở đâu các cái thầy các cái quý gọi là thầy dù đang núp bóng những cái thầy mà đi trục lợi nó bóng trong chùa nó bóng trong đình nó bóng ở trong những cái am không? mà chuyên môn ngồi nghỉ để trục lợi để khai thác lòng cái lòng tốt của ba tánh của người dân à, để trục lợi cho bản thân mình dẫn dắt người ta đi vào con đường mê tín dị đoan không và cách vị đó nên nhớ dùm tôi xin nói là có luật nhân quả và các vị sẽ bị trừng trị thích đáng ngồi trời phật luật nhân quả trừng trị còn có sự trừng trị của pháp luật à, quý vị chúng tôi muốn quý vị à, à, với sự yêu mến của mình hãy dành cho doanh nhân Nguyễn Phương Hằng một tràng phó tay nữa bởi vì sau một thời gian sức khỏe không tốt thì bây giờ à, và có một câu hỏi rất là thú vị và bản thân tôi cảm thấy câu hỏi này rất rất là ý nghĩa trong thời điểm này à, muốn dành tặng câu hỏi này cho một khán giả muốn dành tặng cho cả hai cả hai ông bà đó là được biết à, cháu hữu con trai của anh chị đã nhận đã từng nhận ông võ hoàng yên là cha đỡ đầu và bây giờ khi sự thật được phơi bày anh chị đã dùng cách nào để cháu hiểu về người cha đỡ đầu này và làm cách nào để cháu không tổn thương à, kính thưa quý vị à, tôi phải tự hào là tôi có một cậu con trai khá thông minh thông minh lắm cháu không hề tổn thương và cháu phản ứng theo cái kiểu mà ví dụ như tôi nói um, mấy hôm nay con có nghe vụ à, à ông võ hoàng yên với à, bà với mẹ không thì cháu nói rằng đừng nhắc cái ông bốc thuốc đó nữa thông minh lắm quý vị và cảm nhận rất hay à, hữu còn nói với tôi là ở trong giấc ngủ á à, người ta nói con là đừng có nói cái ông đó là cha võ hoàng yên cái tôi mới nói là con tự nói hay là trong giấc ngủ con nói đó là con nói thật là trong giấc ngủ con nói là ông đó không phải là ông cha võ hoàng yên thì à, phải nói một điều là tôi cũng không tin con tới 50% thôi vì cháu thông minh lắm quý vị có dịp nào quý vị tiếp xúc thì quý vị sẽ ngạc nhiên này tới ngỡ ngàng kia Khi mà chỉ mới 9 tuổi thôi nhưng mà rất văn hóa, rất lịch sự, rất là tử tế và hiếu khách vô cùng Cái đó là cái điều tự hào nhất mà tôi với anh Dũng có thể à, có được à, vào cái thời điểm mà chúng tôi cũng có tuổi rồi mà sanh được một đứa con thông minh à, nhân hậu lắm quý vị À, có đồ ăn đồ chơi rồi chia sẻ với bạn hết cho nên là hoàn toàn cháu không hề có một cú sốc nào hết và thật ra là cũng không muốn nhắc tới ông võ hoàng yên nữa cái đó là điều mà chúng tôi cảm thấy an ủi khi mà con mình không bị tổn thương đó là những gì tôi nói rất thật đó quý vị à, thưa quý vị tại sao mà có cái câu chuyện là con trai tôi là tôi cho kêu bằng à, Võ Hoàng Yên bằng ba nuôi Lý do là hồi xưa là tôi dự định xây cái trung tâm chữa bệnh ở trên chân thành Bình Phước thì tôi tính là, là thứ bảy chiều thứ sáu cháu nghỉ học thứ bảy trở lên để hướng cho cháu <clears throat> học biết đâu sau này cái nghề thầy thuốc rồi với cái mà ba để lại có đem dân hiến cho đời giúp cho ba tánh và tôi không muốn cháu sau này theo cái nghề kinh doanh của tôi và ờ, cho để cho cháu sống cho nó nhẹ nhàng thanh thản cuộc đời à, nên nó là không muốn cho cháu phải bận rộn trong con đường kinh doanh tiền bạc này kia nó phức tạp nhưng mà phải nói một điều á là cháu rất thông minh cháu hiểu cháu đã hiểu cái chuyện đó là từ giữa năm rồi chứ không phải tới giờ này à, nên nó là lúc đó là cháu đã chuyển qua nãy tôi có kể đó nó hỏi ồ cái ông bấm quyệt ha ba ông minh lắm nên là mọi chuyện không có gì là ngỡ ngàng hết à, thì tôi cũng uh, xin tiếp lời với quý vị như thế này mình nói đi thì mình cũng nói lại phải nói một điều là hôm nay tôi thật sự là hạnh phúc khi mà ít nhất tôi cũng đã đem lại cho tất cả quý vị dù thương hay ghét tôi cũng biết được một võ hoàng yên sự thật để rồi không mơ hồ không tưởng tượng không ước mơ cũng không hy vọng và chúng ta sẽ trở lại cuộc sống thật nếu bệnh thì đi bệnh viện còn nếu rằng cái bệnh đó mà không thể chữa được bó tay rồi thì mình cũng phải đành chứ là tôi nói thật hy vọng là một sự tra tấn rất tàn nhẫn ông ấy tra tấn tinh thần quý vị tàn nhẫn lắm tại quý vị quý vị nào mà đã từng có con mà bệnh tật thì quý vị sẽ cảm được cái lời nói của phương hằng tôi hy vọng là một sự tra tấn cứ hy cứ vọng hết năm này đến năm kia rồi sẽ có một ngày nào đó gặp được lương y võ hoàng yên giống như là thánh thần giống như là mơ cho nên tôi là một người trải nghiệm cuộc đời tôi hiểu ông ấy tra tấn quý vị tra tấn những người mà có con em bệnh tật tra tấn những con người sống bằng hy vọng để rồi ngày hôm nay chính ông ấy đã nhận ra một cái quả báo nhãn tiền đâu đó trong lương tâm của ông đấy cũng xấu hổ điều đó là chắc chắn thứ nhất là xấu hổ với chúng tôi bởi vì trước chính ông võ hoàng yên đã nói với chúng tôi rằng là tôi và anh dũng là đại ân nhân của ổng của gia đình ổng suốt cuộc đời ổng sẽ không bao giờ gặp được một người tử tế như thế nhưng khi chúng tôi biết ra những sự thật thì nó quá bỉ ổi phải chi lời nói đó là lời nói thật thì hạnh phúc cho chúng tôi biết nhường nào nhưng lời nói đó là những lời dối trá để đưa chúng tôi càng lúc càng sâu nhưng khi đã đạt được mục đích rồi thì muốn coi như là trốn chạy và tất cả những nạn nhân bị ông lừa thì lừa rất nhanh và trốn rất nhanh ngày xưa ông yên còn đi nước ngoài được thì gần như kiếm ông yên như là mò kim đáy biển vì không ai biết ông ở đâu và ông đã làm gì và tôi nói thêm cho quý vị biết Tại sao tôi vạch trần cái sự thật này ra Vì tôi đã từng ở trong cuộc Cho nên tôi thấu hết tất cả những cái hành vi lừa đảo của ông Một người bình thường Một người không có không có tiền Hoặc là không có mối quan hệ Thì muôn đời không bao giờ vạch trần được ông Võ Hoàng Yên Và cái tàn nhẫn nhất là ông biết chinh phục người khác qua những cái đạo lý giả dối học trò của ổng là những cái đứa mà bài ra những cái mà ca tụng ổng thậm chí là tổ chức du lịch đưa cả bệnh nhân nghe tới ông võ hoàng yên là ai cũng muốn tham gia và sẵn đây tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị một điều tất cả quý vị đã xem cái clip mà hôm ở bên chỗ tịnh độ cư sĩ thì quý vị thấy là trước khi vào câu chuyện mà tôi đã à, xơi cái ông luật sư đó thì quý vị có thấy ông võ hoàng yên ngồi ký liên tục không đó là ông võ hoàng yên đã ký giấy trả lại căn nhà mà tôi đã bỏ tiền ra mua cho ông võ hoàng yên thì ông võ hoàng yên ký cái giấy công chứng đó để trả lại cho tôi và sau khi ký xong thì giấy tờ không đưa mà trốn mất thì thư ký của tôi liên lạc thì ổng bảo là ổng làm mất rồi thì bây giờ phải đi trích lục nhưng mà đó là một bằng chứng mà mọi người đã nhìn thấy và kể cả công chứng ổng đã ký rồi nhưng ổng không đưa thêm cái giấy tờ và cái giấy mà ly hôn của ổng đó là một cái hành vi rất là xảo trá đối với võ hoàng yên ông bảo là 20 tỷ ông chuyển cho tôi vì trước đó ông mượn tôi 50 tỷ thì ông chuyển là 20 tỷ thì cũng là tiền của tôi tôi nói đây là một trong những cái điều mà tôi nói thật đến siêu thật và ông võ hoàng yên cũng không mặt mũi nào nhìn thẳng vào tôi để mà để mà dối trá có thể là dối trá quý vị vì quý vị không tiếp cận được và quý vị không hiểu được ông võ hoàng yên nhưng tôi rất hiểu tôi hiểu tôi cảm thông tôi mong ông ấy quay đầu nhưng đó là những cái điều mà tôi không thể làm được nhưng có một cái điều mà ngày hôm nay trở thành tôi trở thành bà Nguyễn Phương Hằng ngồi đây với quý vị có nghĩa là ông nhẫn tâm ông chà đạp lên những cái bệnh nhân mà không bao giờ hết bệnh khi ông chữa bệnh cho bất cứ một người nào đều phải ký vô một tờ giấy là phải chịu trách nhiệm nếu chuyện gì xảy ra quý vị nghe chuyện này quý vị sẽ ngạc nhiên ông đã bẻ gãy cổ chết một người ở ngay cái chùa ở Hưng An Tự và cái câu chuyện đó được chìm xuồng và chính cái người mà đã bị ông cướp cái ngôi chùa kể hết là cho chúng tôi nghe có một cái điều này mà quý vị thấy ông cao thủ không cái ngôi chùa của người ta bỏ công ra xe 5 năm sau đó ông cướp chùa của người ta ông đuổi người ta đi ông lấy hết tài sản người ta xong rồi chính cái ngôi chùa đó ông khóc lóc kể lễ là vì cái ngôi chùa đó mà ông đổ nợ ông khốn khổ có nghĩa là ông làm những cái chuyện bị ổi mà tôi nói không thể nào tưởng tượng được một cái cao thủ ăn cướp của người ta xong rồi đi lấy cái đó đi khóc than kể lễ là vì cái ngôi chùa đó cho bá tánh mà đổ nợ khí chúng tôi cảm động ngưỡng mộ và lừa chúng tôi hàng loạt phi dụ đó là quý vị nghe quý vị phải hiểu bởi vì tôi hiểu rằng là trong cái cuộc nói chuyện này sẽ có rất là nhiều người ngậm ngùi vì có thể là số tiền không nhiều ít nhiều ít nhiều gì cũng sẽ bị nhưng mà chưa chắc là đủ can đảm lên tiếng thứ nhất là vì xấu hổ thứ hai nữa là có những cái hoàn cảnh riêng đi mượn nợ cho ổng cũng có có một cái chị đó đó mỗi tháng giúp cho ổng 500 tới một tỷ đồng ca ngợi ổng hết lời nhưng mà khi cái sự việc này đổ ra thì tôi chắc chắn chị đã sụp đổ chị đó sẽ rất đau buồn nhưng mà thôi thì quý vị biết rằng thà nó muộn vẫn hơn và tôi còn biết thêm nhiều thông tin nữa ở đây sẵn là mình chia sẻ luôn có những người bạn của tôi ở mỹ nói ở bên mỹ ông ấy đi chữa bệnh ban tổ chức thu 400 đô một người khi vào được cái nơi chữa bệnh và khi mà biết được gia đình nào có tiền mà ổng chữa đó 5.000 đô một người mà không có một người nào hết bệnh hết cái thành công của tôi ở đây quý vị phải chúc mừng tôi là tôi đã kêu gọi tất cả những người nào đã từng được ông Yên chữa câm điếc mà hết câm điếc thì lên tiếng giùm tôi mà đến giờ phút này vẫn chưa có một người nào lên tiếng là đã được ông Võ Hoàng Yên chữa hết câm điếc đó là thành công thứ nhất của tôi quý vị cổ vũ tôi đi cái chuyện này thương ghét gì quý vị cũng không thể phủ nhận bởi vì tất cả đều nằm trong dấu hỏi hết vì khi ông chữa bệnh cho người ta thì ổng dùng truyền thông vỗ tay đi quý vị ca ngợi ổng nhưng khi cái người chữa được hay không thì không ai phản hồi chỉ thấy được cái lúc đó nhưng không có ai nói về cái đoạn kết của nó thì sau này suốt một thời gian này phóng viên đi làm khắp nơi gặp rất nhiều người thật sự quý vị tôi cũng không phải thánh thần để mà tôi biết ra chuyện này nhưng mà chính em con võ hoàng yên nói với tôi tất cả là giả tạo hết Tại sao mà một đứa em ruột mà đi nói với, với tôi là một người dân Vì nó thấy tôi sống quá tử tế Nó không cam tâm tạo thêm nghiệp Cho nên nó mới nói với tôi là Em cam đoan với chị Chị hỏi hết cả cái thế giới này Nếu một người nào nói ông Yên chữa câm điếc Mà hết câm điếc Em quỳ xuống em lại luôn người đó Tôi cũng chưa tin Thật sự ra tôi cũng chưa tin tôi cũng nghĩ rằng là nó cũng muốn lấy lòng tôi nhưng mà khi cha của ông võ hoàng yên nói với tôi rằng cái thằng lừa đảo đó nó làm cái gì được chẳng qua là tung hô nó lên thì trong khi ông nó sai rồi thì ông nói nó làm được cái gì đâu mà đi tin nó cha biết rằng nó là thằng lừa đảo mà chính ông võ cha võ hoàng yên nói với tôi là nó năm bảy vợ nó làm gì mà chữa bệnh thầy thuốc nào tụi con đừng có đi tin nó mà có một cái điều quan trọng lắm quý vị không ai dễ tiếp xúc được với cha ông Võ Hoàng Yên đâu Bởi vì khi mà có những cái nơi tụ tập đông đúc Gần như là mọi người bao vây ông già Để khi ông già xuất hiện là bể bánh Và ông già thì hay uống rượu, uống rượu vô là chữa tán loạn Cho nên là khi mà có tổ chức những cái cuộc chữa bệnh Thì không bao giờ nhìn thấy được ba ông Võ Hoàng Yên là ông đã cho người bao vây Ngăn chặn tất cả để khi cha ông Võ Hoàng Yên bước ra công chúng Cái hay cái hay của ông Yên và trong gia đình ông Yên thì có hai phe hai đứa em trai và cha ông Yên là một phe còn tất cả là một phe tôi nói thật sự ra quý vị tôi mà không nói sự thật này ra muôn đời quý vị sẽ không bao giờ biết được là cái sự thật ở bên trong nó thối nát tới mức nào và tôi biết rằng mấy hôm nay là em của ông Võ Hoàng Yên có khi cũng trách tôi nhưng tôi cũng đã lên tiếng xin lỗi là vì sự thật vì cộng đồng cho nên là tôi xin lỗi là vì tôi không giữ lời Đó là sự thật Nhưng nếu tôi cam tâm để cho mọi người bị lừa Tra tấn bằng hy vọng Quý vị đã từng đến đó quý vị thấy bao nhiêu người nằm lê nằm lết Ba bốn ngày đêm để mà chờ ông Võ Hoàng Yên về chữa bệnh Cái đau thương đó nó khổ, nó khổ như thế nào khi mà mình có con bệnh tật Thật sự tôi không cam tâm Cứ như vậy mà lừa dối Tại sao phải lừa dối nhau trong khi cái cuộc đời này nó ngắn ngủi như vậy Miệng thì nói đạo lý mà lại đi lừa những người bệnh tật nghèo khổ Cái đó là lừa về bệnh mà đi trục lợi vào những người giàu có có tiền Để mà thần thánh hóa, để mà làm những phi vụ lớn Bây giờ tôi hỏi nếu mà nói ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh không có không lấy tiền Vậy tiền đâu ông nuôi cái đám học trò đó và tiền đâu Tại sao ông có cả vali sổ đỏ thì quý vị tự hỏi coi Có vô lý không quý vị và tất cả những cái gì tôi nói á, là đều sự thật trăm phần trăm nhân chứng nó nhiều lắm thậm chí bán vé 10 vé khuyến mãi hai vé còn khi mà ai cầm 10 triệu 20 triệu đến gặp mẹ võ hoàng yên thì chính mẹ võ hoàng yên sẽ cầm tay cái người đó đi tới thẳng ông võ hoàng yên không cần một cái chờ đợi nào hết vậy thì có gì là lương y vậy thì có gì là lương tâm tôi nói đây là tôi nói nhân quả nếu tôi nói sai hay tôi vu khống một điều gì đó thì tất cả mọi người sau này biết ra thì sẽ rẻ mặt tôi như thế nào và nhân quả là từ bốn đứa con tôi nó lãnh được bởi vì tôi nói với quý vị một điều rằng là đến tuổi này tôi cũng mệt mỏi lắm rồi nhưng tôi làm tất cả vì cộng đồng tôi không cam tâm một mình tôi chiến đấu một mình tôi nghĩa là lật trồng trần ra sự thật để mà đưa tất cả ra ánh sáng bây giờ cái cái đầu tiên mà tôi thành công là tôi chứng minh cho mọi người biết ông võ hoàng yên chưa bao giờ chữa được bệnh câm điếc cái thứ hai nữa là mọi người đừng hy vọng đó là cái thành công thứ hai tôi dành cho tất cả cộng đồng có đúng không quý vị quý vị Và từ nay đừng bao giờ mơ hồ về ông Võ Hoàng Yên và đừng bao giờ nghĩ rằng là sẽ có một qua đà tái thế hay là sẽ có một thần y nào đó không hề đâu. Chúng ta bệnh thì chúng ta phải đi bệnh viện. Và ngày hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi mà được bày tỏ hết những cái gì mà quý vị đã nghe tôi nói tôi cảm thấy nhẹ lòng chứ quý vị biết không khi mà tôi đã làm cái câu chuyện này là một tuần lễ nay tôi cũng mệt mỏi lắm tôi cũng cố gắng làm sao mà để cho cái thông tin nó đi đến quý vị là thật tôi không muốn thông qua báo chí bởi vì báo chí đó là nói xin lỗi ở đây có rất là nhiều nhà báo báo chí thì có những người thương và những người ghét và có những người họ biết không đúng sự thật cho nên quý vị hãy nghe những gì tôi nói bằng sự thật nhưng cái đầu tiên á tôi áp đảo được mọi thứ không thông qua báo chí là bằng trên facebook của tôi may mắn là mọi người đã tin tôi đã vào facebook của tôi tin tưởng tôi cho nên hôm nay tôi mới lột trần ra sự thật nếu tôi không đủ thông minh mà tôi dùng truyền thông thì lập tức sẽ có truyền thông đập tôi đó, truyền thông này sẽ có truyền thông kia tôi một mình một mình một ngựa tôi chiến đấu và cảm ơn tất cả quý vị đã tin tôi một lần nữa cho nên cái câu chuyện chỉ mới bắt đầu thôi quý vị mình chỉ đang nói chuyện với nhau thôi bây giờ còn về pháp lý rất nhiều nhân chứng đó cho nên là chúng ta đang có một cái chiến thắng đầu tiên là tôi nói được làm được tôi chứng minh được cho quý vị bằng tất cả những gì từ tấm lòng tôi từ sự hiểu biết của tôi từ trái tim tôi vì tôi là nạn nhân tôi không cam tâm muốn ai giống như tôi đau thương lắm Đúng không quý vị? À, và thưa quý vị, sau đây chắc tôi... À, và có lẽ chúng ta cũng đã được nghe hơn 3 giờ đồng hồ những trải lòng của doanh nhân Huỳnh Uy Dũng cũng như doanh nhân Nguyễn Phương Hằng. Và ngay thời điểm này đây có rất nhiều bạn bè cũng như anh chị em báo chí có lẽ là muốn nghe một lời cuối cùng, một lời chúc mà bà dành cho tất cả những người yêu mến mình trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thì à, hôm nay cũng là ngày 8 tháng 3 Là cái ngày à, phụ nữ Thì hồi nãy tôi có nói phụ nữ à, rất là dễ chịu, không khó chịu đâu Thì ít nhất là mấy anh cũng phải nhớ tặng quà Hồi nãy tôi có nói là nụ hoa và cây súng đó Thì không có nụ hoa thì có nụ hôn Và đặc biệt là hãy luôn là cái tùng cây bách để bảo vệ phụ nữ chúng tôi và đặc biệt là chúng tôi là những người phụ nữ có một cái đức tính mà cao cả nhất đó là tính hy sinh và chịu đựng hãy yêu lấy phụ nữ chúng tôi và hãy xem chúng tôi là những người có giá trị trong cuộc sống đừng bao giờ biến chúng tôi thành công cụ bởi vì chúng tôi là những người làm những việc không tên cống hiến hết đời mình cho chồng cho con cho tất cả những gì mà cao cả nhất cho nên trên Satos của tôi đã viết rất nhiều bài có một cái bài mà tôi viết là gái có công chồng vững phụ chia sẻ với tất cả phụ nữ và nhân cái ngày hôm nay thì tôi chúc cho tất cả phụ nữ và những cặp vợ chồng sẽ được hạnh phúc sẽ được nụ hoa và cây súng À, và thưa quý vị, nhân ngày 8 tháng 3 hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ và ngày được phụ nữ được tôn vinh dù ở lĩnh vực nào, dù ở vai trò nào và dù đang bình an hay là đang trong tâm bảo, đang trong một cuộc chiến. Và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng của chúng ta càng xứng đáng nhận được những bó hoa không chỉ từ quý vị mà tôi nghĩ là một bó hoa đặc biệt nhất đến từ người đàn ông đã luôn đứng ở phía sau của mình. Chúng tôi xin mời tiến lên sân khấu doanh nhân Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam cũng như là người chồng, người bạn đời, người phu quân của bà Nguyễn Phương Hằng sẽ trao cho bà bó hoa tươi thắm nhất ngày hôm nay. Xin trân Quý vị ơi, anh Dũng từng nói với tôi rằng là à, anh Dũng tặng cả cuộc đời cho tôi. Nhưng mà quý vị thấy không, nếu anh Dũng không có tôi, anh Dũng mất nửa cuộc đời. Mà bây giờ anh Dũng có tôi, anh Dũng mất cả cuộc đời. <laughs> quý vị thấy không? Ngày 8 tháng 3 tôi tặng cho vợ tôi một bó hoa Bà hôm nay là phụ nữ rất là đông Ờ, nhân ngày quốc tế phụ nữ và tôi cũng xin thay mặt cho đàn đàn ông ở đây ờ, nên đây và xin ờ, tặng cho tất cả phụ nữ một bó hoa này cũng nhờ vợ tôi nhận thay cho tất cả quý vị phụ nữ đây đây đây cái này mới có nụ hoa cái này là bó hoa còn nụ hôn và cây súng nữa wow. Vâng. Đây có lẽ là nụ hôn và những bó hoa ngọt ngào nhất trong à, ngày hôm à, Xin nay tặng ạ. cho tất cả phụ nữ mà chúng ta vậy là hằng sẽ thay mặt tất cả phụ nữ à, nhận bó hoa này và xin chúc cho tất cả mọi người được bình an được hạnh phúc và luôn xinh đẹp nhé phụ nữ và xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay nữa cho doanh nhân Huỳnh Huy Dũng và doanh nhân Nguyễn Phương Hằng cũng như quý vị hãy cùng đến gần để chia sẻ cho buổi phát show thành công ngày hôm nay và chúng tôi rất mong tất cả quý vị, anh chị em, bạn bè thân hữu, quý nhân viên cũng như tất cả quý bạn bè yêu mến cho nhân Nguyễn Phương Hằng trên Facebook, trên các mạng xã hội sẽ luôn yêu quý và dõi theo những chia sẻ, những điều thiện nguyện của vợ chồng ông bà. Xin trân trọng cảm ơn. Bây giờ thì ai muốn chụp với tôi, hình với tôi thì bước lên sân khấu. Tôi mời tất cả mọi người chúng ta sẽ kết vào thành một cái mái nhà chung lên sân khấu để chụp hình với tôi. dạ chụp chụp tắm đuối